Chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của mình, mình là tơ Minh Hồng Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại một cái video về Minecraft và là bí kíp liền rồng các bạn Thì đồng thời mấy bí kíp liền rồng đó mình cũng ép vào thế giới động vật luôn Để cho các bạn biết là những con mod này nó có tương xứng và đồng thời nó đẹp đẽ như cỡ nào Thì các bạn ơi nhớ các bạn đang xem video này thì đừng quên cho mình một nút like một chia sẻ và đừng quên cho mình cái comment để mình biết ý kiến video của các bạn nha còn bây giờ thì xin chào và chúng ta bắt đầu vào video nào let's go Ayo chào tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của mình Mình là Tú Bánh Hồng Ngày đầu tiên thì chúng ta vẫn trở lại với con mod là bí kíp liền dòng và một số động vật ở ngoài đời thật luôn các bạn Tất cả tên tật là đời thật luôn thì khi mà nó vào cho mình một cuốn sách để mình có thể kiểm tra và biết yên sâu vào con mod này hơn thì các bạn cùng theo chân mình để kiểm tra nha à, để coi mod này có những gì nhé và những con mod này mình chưa từng chơi bao giờ nên mình chỉ khám phá và tìm hiểu như thế nào nhé và ngày đầu tiên chúng ta đế gỗ thôi Đồng thời mình chế tạo một cái cúp gỗ và chúng ta có thể đào thêm một ít đá để sau này chúng ta sử dụng đá sau đó mình bắt đầu đi ngao du thì mình có tìm thấy một cái phim thử tháp và mình đi đi đến gần thì ai ngờ mình đã bị yếm bùa bởi một con ma sau đó mình bị con ma dí sắp mặt luôn các bạn mình tưởng đâu là một con các bạn ai ngờ là đến tận hai con nó dí mình mình tưởng đâu là mình chết rồi đó và mình nhìn xa xong mình thấy một ngôi làng mình chạy thấy ngôi làng thì tưởng đâu là yên bình ai ngờ một con rồng luôn các bạn mình phải né qua một bên để tránh trường hợp con rồng nó giết mình nữa mình thấy á, bóng ma nó dí mình hơi bị dai luôn các bạn từ cái bia mộ của nó mà tới cái ngôi làng nó vẫn không buông tha mình nhưng mà may thay là trời sáng nên đâm ra là nó cũng biến mất luôn và mình quay lại bia mộ của hai con ma hồi tối để mình lấy một ít đồ từ cái gương trong đó và đồng thời mình cũng vô cái kim tự tháp để chúng ta bắt đầu đào xuống và lấy thêm một ít đồ ở trong cái gương nhưng mà ngộ cái là chết tiệt mình quên lấy TNT các bạn để sau này chúng ta sử dụng nhưng mà thôi lỡ rồi thôi không lẽ lên xuống mất thời gian đúng không và mình lấy gom đồ trong kim tự tháp xong mình ra thì mình nó đi một ít thì mình chúng ta thấy được cái xác rồng các bạn thì xác này còn mỗi cái bộ xương à. giống như kiểu còn mỗi cái liệt các bạn xuống dưới lấy luôn cái bộ xương luôn được cái đầu rồng đỉnh mình chế tạo cái khiên để chúng ta có thể đỡ được những mũi tên từ con cung bắn đồng thời mình cũng chế tạo cái cây và chúng ta thấy ở xa xăm thì thấy một có một con voi các bạn thì con mod này á thì ờ, những con voi chúng ta có thể cưỡi được mình lấy những bông hoa từ cái cây chúng ta mới chặt ra ờ, để chúng ta có thể cho con voi nó ăn thì chúng ta thuần phục được nó và bắt đầu mình cưỡi và các bạn xem đấy mình cưỡi voi giống như cưỡi con ngựa các bạn quá đã luôn mấy con cung cũng khó bắn nữa con voi á nhìn nó rất là lương thiện luôn nhưng mà đi tới đâu thì quá đỉnh luôn nhìn cực kỳ ngầu luôn và mình đi một hồi thì mình cũng thả con voi về gần các bạn và đồng thời mình thấy được một cái khe nứt mình bắt đầu xuống dưới đào một ít khoáng sản để chúng ta có thể đồ sau khi mình đào khoáng sản lên và bắt đầu mình bỏ vào nung và mình chế tạo một số cái lò nung và lò để chúng ta có thể nướng thức ăn để nó nhanh hơn và lò luyện những cái khoáng sản nó nhanh hơn nữa ở đó đầu mình đi khám phá tiếp cái thế giới này như thế nào nhé mình đi nhau vô một tí thì mình có thấy được một cái giếng thì mình đào cái giếng ra thì ở trong đó nó có một cái hang động thì mình đi xuống theo cái hang động đó thì chúng ta thấy một cái máy farm quái bắt đầu mình đạp một cái farm quái và mình lấy một ít đồ trong cái gương luôn mình tới được một ngôi làng mình lấy một ít đồ và đồng thời mình ngủ qua đêm nhờ một hôm và đồng thời mình lấy cái cột dịch chuyển để sau này mình có thể dịch chuyển dễ hơn vì đây á là những cái cột dịch chuyển sau đó mình có phát hiện ra được một cái gọi là kim tự tháp băng các bạn thì xuống dưới mình kiểm tra lúc đầu mình xuống thì mình đập ở dưới thì mình không thấy TNT các bạn nhưng mà nào ngờ đâu mình chạm vào xung quanh của nó ôi ôi mém tí nữa chết rồi toàn là TNT không hơn á là mình đặt lên kịp các bạn sau đó thì mình đi một khoảng một tí thì mình cũng có thấy được một cái chỗ của lâu đài của kẻ cướp viên làng các bạn khi mà vào đó mình đánh những con kẻ cướp dân làng thực sự rất là khổ luôn tại do lúc đầu chúng ta yếu mà còn nó giết mình gọi là tưởng đâu chết không á hơn đó các bạn thì mình lên trên thì đồ nó khá là cù bắp luôn á thật sự và mình đi nhau vô một tí nữa thì mình cũng có thấy được một cái dân làng các bạn tại do chúng ta đi đến trời tối rồi mình nghĩ cũng nên dừng chân thôi không thể nào mà chúng ta đi hoài hoài hoài vậy được đúng không thì mình ngao vô một tí thì mình cũng xác định là đây là ngôi làng chúng ta có thể xây nhà và chúng ta ở để sau này mình kiếm một cái chỗ gọi là ngôi làng á có chợ bằng phẳng để sau này chúng ta xây nhà dễ hơn chứ xây nhà kiểu trên núi này kia chúng ta phải đập ra nữa rất là mệt mỏi luôn á và tóm gọn lại chúng ta sẽ ở ngôi làng này sau khi mình ngủ nhờ một đêm của tại dân làng thì cuối cùng mình cũng tìm được cái chỗ nên định cư ở đâu rồi thì bắt đầu cái khoảng thời gian mình chế tạo một số cây sản để chúng ta có thể đào đất thì kỳ này chúng ta sẽ xây một ngôi nhà dưới lòng đất nha chứ không xây nhà ở trên nữa các bạn xây nhà dưới lòng đất cho nó tiện nha các bạn hãy cùng theo chân mình để xem ngôi nhà dưới lòng đất của chúng ta có những gì nhé Và ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã xây xong ngôi nhà và lắp kính Thì mình lắp thêm một ít gọi là bậc gỗ nữa để chúng ta có thể đi lên đi xuống Và đồng thời chúng ta dọn đồ ở trên xuống dưới Và mình trang trí lại một số nhà của mình để cho nó sáng và khang trang nhà hơn sau khi mình dọn đồ xuống xong thì mình cũng tới dân làng để lấy thêm một ít thức ăn Tại do hiện tại thức ăn chúng ta cũng đã hết rồi Mình thu hoạch một ít lúa mì và tụi mày chúng ta cũng phải nên trồng lại để sau này chúng ta có thể sử dụng lúa mì lại một lần nữa nhé và đây là những cây cầu lúc đầu mình đập có thể dịch chuyển được và mình cho các bạn xem hoàn toàn góc ở trên để nhà của chúng ta nhé và cuối cùng cũng đã sáng rồi thì bắt đầu mình lấy thêm một ít lông cù và giết vài con bò để chúng ta có thể chế tạo đồ nhé sau khi mình đã có len cù và da màu rồi thì mình chế tạo một cái ba lô để sau này chúng ta có thể thuận tiện để chúng ta đi mai và đựng đồ nhé Và tiếp tục mình đi ngâu du một ít nữa để uh, kiếm thêm một ít đồ các bạn Thì mình nhìn xa xăm thấy một con gọi là người khủng lồ gọi là một mắt thì phải Con này không biết gọi là gì nữa mình cứ gọi là quái vật một mắt đi ha Thì con này thì thực sự nó rất là trâu luôn Mình đánh mà mình bắn nó cực kỳ nhiều luôn các bạn thực sự luôn là nó rất rất là trâu luôn Gọi là nó tốn thời gian của mình vãi biểu luôn á Ờ, cuối cùng mày cũng đã chết mất tiêu rồi nha con Nhưng mà nó gỡ ra những cái đồ toàn cô bóc không mày Nhưng mà nó cho chúng ta một con mắt của nó Không biết con mắt này để làm cái gì nữa các bạn nào biết thì hãy bình luận phía dưới để cho mình biết nhé sau khi mình đánh con khủng lồ một mắt xong thì bắt đầu mình đi đào một ít khoáng sản thì đào một ít khoáng sản chúng ta thay vì chúng ta xây đường lên đường xuống thì khá mất thời gian của chúng ta đúng không thì bắt đầu mình lấy thêm một cái trụ cột đem theo trong người luôn để chúng ta khi nào mà tìm được cái ờ, nơi cố định đó để chúng ta đặt cái cột nó xuống để sau này chúng ta dịch chuyển xuống đó và chúng ta có thể đi đào thôi không cần phải đi đâu cả nhưng mà trong cái khoảng thời gian chúng ta tìm một cái nơi cố định đó thì mình cũng phải đào một ít khoáng sản chứ đúng không và cuối cùng mình cũng tìm được một cái nơi để chúng ta có thể dừng chân là tại một khu mỏ các bạn với cái tần số là tầng 10 đến tầng 15 thì khá là ok đấy Với đầu mình đặt cái cột và mình dọn xung quanh lại Để chúng ta có thể đặt một cái cột xuống để chúng ta sau này dịch chuyển lên, dịch chuyển xuống nó dễ hơn Và đồng thời đó chúng ta cũng phải nên đi đào thêm một ít kim cương để cho giáp chúng ta mạnh lên chứ và đây là tất tật cái khoảng thời gian mình đi mai thì những cái khoảng thời gian mình đi mai thì mình sẽ tua tóm gọn lại để cho các bạn dễ hiểu hơn tại do mình đào khoáng sản kia thì nó rất là dễ đúng không nhưng mà chủ yếu là quay kim cương tại do có nhiều bạn hỏi là ờ tại sao đi mai khá là nhiều thời gian đó quay này kia rất là dễ nhàm chán các bạn nên đâm ra là mình sẽ rút gọn rút ngắn lại khúc khoảng thời gian chúng ta đi mai nha chứ không thể nào mà kéo dài ra một khúc để cho các bạn thấy kiểu xem nó nhàm chán lắm này kia nữa đúng không để vậy quay kim cương cho nó đã nha sau khi mình đi mai về thì mình thấy trước cái cái cổng để chúng ta có thể dịch chuyển về á thì có nguyên con gít bự chà bá luôn các bạn mình đặt những cái cục đá lại để tránh trường hợp nó vô nó cắn mình gây độc rất là mệt luôn thì sau khi mình giết được nó xong thì bắt đầu mình cũng dịch chuyển về và bắt đầu mình sắp xếp đồ và dọn đồ lại những cái túi của mình nha để cho nó gọn lại các bạn sau khi mình dẹp đồ xong và đồng thời mình chế tạo một ít đồ để chúng ta có thể sử dụng chẳng hạn như kiếm hoặc một số món đồ khác và mình gom tất cả đứt lại trong gương để chúng ta có thể chế tạo một máy farm zombie các bạn tại do nếu chúng ta muốn mạnh thì phải có kinh nghiệm mà kinh nghiệm thì phải farm quái còn không farm quái chứ bắt buộc chúng ta phải đi đào đúng không nhưng mà mình chọn cách là farm quái nó sẽ dễ hơn để chúng ta farm có đồ quái vật để sau này chúng ta có TNT chế tạo đồ nữa đúng không mình đặt thêm một số phiến đá nữa thì cuối cùng chúng ta cũng đã xong máy farm rồi thì máy farm này thì nó cao khoảng tầm 14 mà lóc tại do cây kiếm của mình cũng khá là mạnh các bạn nên đâm ra là 14 mà lóc mà mình cảm thấy là đánh quái thì một cái hai cái là nó chết rồi khi mình bước định vào trong này để chúng ta thu hoạch thêm một ít lúa mì mà ai ngờ mình thấy được một con rồng nước các bạn con rồng này là chuyên ở ngoài biển nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay nó ở ngay cái hồ của dân làng nữa thì mình khi thấy nó nhảy lên á mình chạy vào nhà tưởng đâu không dính ai ngờ uống một phát một còn đúng một tim luôn các bạn may thay luôn á chạy kịp thì mình chạy ra xa thì không có nước thì mình nghĩ nó không chạy tới nên mình đứng ở ngoài mình bắn thì cuối cùng nó cũng đã chết queo luôn các bạn và đồng thời đó thì mình cũng được một cái hành tụ mới các bạn đánh ngầm biển xong thì bắt đầu mình qua địa ngục luôn các bạn qua địa ngục nó spam mình một cái chỗ nào đó mình cũng không biết nữa mình cũng không rành về cái uh, mod này nữa các bạn nên đâm ra thì mình đặt vlog lên để mình đi khám phá cái địa ngục mới được mình đi khoảng một hồi thì mình thấy được một cái à, đền thờ cổ các bạn mình không tin luôn á là bên địa ngục lại có cái đền thờ cổ này Thì bắt đầu mình vào mình khám phá thì khá là gian nan luôn Một cái mũi tên trong cái đền thờ cổ này á kiểu như cái cạm bẫy một phát một là mình gọi là rất là thốn luôn các bạn Thì mình mới kiểm tra thì ai ngờ đây là mũi tên, gọi là mũi uh, tên uh, tăng sát thương các bạn Ui đỉnh thật sự mình thấy là ờ, cái mũi tên này tăng sát thương một cái một nữa là chắc mình đi ngủm luôn các bạn nên đâm ra mình cứ đi từ từ rón rén rón rén lấy cái khiên đỡ để tránh cái trường hợp nó bắn mình sắp mặt luôn các bạn tại do trong đây nó cũng có đâu phải mỗi mình mình đâu có mấy con heo đi qua đi lại nữa đôi khi mấy con heo nó dẫm ngu thì một phát một là mình đi đời luôn các bạn mình qua địa ngục này á chủ yếu á là mình tìm cái lâu đài các bạn thì cuối cùng mình cũng tìm ra được thấy cái lâu đài nhưng mà xung quanh lâu đài nó lại có những con mũi các bạn đỉnh thực sự con mod này đỉnh bái biêu luôn á nó có những con mũi nó bám vào nó cắn một phát một và trời như sốt rút huyết đi các bạn ôi sợ thật sự luôn mình phải đánh những con mũi này để tránh trường hợp nó bu lên người và nó thúc máu mình các bạn và đồng thời mình cũng bắt đầu đi khám phá ở cái lâu đài ở trong luôn mình lấy một ít bú địa ngục và ít uh, các linh hồn luôn và mình có đánh thêm một số con xương Ôi, con xương trong đây á toàn là đồ vip luôn các bạn đỉnh thật sự vững mãi là đỉnh và chúng ta lấy thêm một ít ờ, uh, đờ luôn các bạn để sau này chúng ta có thể chế tạo được những cái món đồ của rồng các bạn sau khi mình qua địa ngục xong thì bắt đầu mình đi về thôi thì mình chế tạo một số kệ sách và một cái bàn enchant để chúng ta có thể enchant những bộ giáp và những cây kiếm này kia chúng ta có thể mạnh hơn nữa khoảng thời gian còn lại thì bắt đầu mình đào một cái chỗ nữa để chúng ta có thể đặt được cái bàn enchant và đồng thời mình có enchant cây cúp của mình lên hiệu suất 4 các bạn khá là tuyệt vời đó tại do có hiệu suất 4 rồi á thì chúng ta đào nó sẽ nhanh hơn mình bỏ thêm một ít thời gian khoảng 2 ngày để chúng ta farm kinh nghiệm và ép một số cây cuốc các bạn Thì cây cuốc để giúp chúng ta có kiếm cái gia tài rồi do cây đầu tiên chúng ta ép thì chỉ có độ mềm mại thôi Thì cây đó mình tách ra lấy kinh nghiệm luôn các bạn, mình không có sử dụng đến Thì mình ép cây để có gia tài ba khá là ok luôn á, để chúng ta đi mai này kia kim cương nó sẽ nhiều hơn sau khi mình enchant xong hết thứ từng tập rồi thì bắt đầu mình dẹp đồ vô và mình soạn đồ lấy thêm một ít thức ăn nữa các bạn thì mình đến cái cột đá thì bắt đầu chúng ta xuống cái nơi đào khoáng sản của chúng ta lúc đầu đã lưu lại thì bắt đầu hành trình đi đào khoáng sản chúng ta bắt đầu thôi thì đây là những cái khúc mà mình ngắn gọn để chúng ta đào kim cương để cho các bạn thấy nó dễ hơn chứ mà đào hết khoảng thời gian nó dài lắm thật sự anh em lấy đấy đây là những cái khúc mà mình rút gọn ra để chúng ta có thể thấy là khoảng thời gian mình đào kim cương nó xa đến cỡ nào và mất thời gian đến cỡ nào thì khoảng ra bỏ ra một đến hai ngày này kia để mình đào kim cương và đào khoáng sản các bạn với lại ờ, khái niệm ờ, thời gian ở trên đó thì mình cũng không biết được mình đa số mình nhìn bằng cái f 3 của các bạn để chúng ta biết được cái thời gian mình cho bao nhiêu để chúng ta đi đào khoáng sản đó mà mình đào khoáng sản về thì bắt đầu mình chế tạo full bộ giáp kim cương để và đồng thời chúng ta in enchant bộ giáp luôn để chúng ta có thể mạnh hơn để chúng ta có thể đi đánh gồng chứ không thể nào mà để con gồng che cắn một hai cái hay là phun lửa một hai lần rồi chúng ta chích ngắt sao được đúng không và đầu tiên thì chúng ta bắt đầu tiến hành trình gọi là đánh gồng các bạn thì gồng này là gồng sấm sét hay gồng ma mình cũng không gọi là biết nữa tại do cái con rồng này mình nhìn nó khá là ngầu luôn các bạn một phần thì nó phun lửa một phần nó phun sấm sét thì mình không biết nó là gồng lửa hay gồng sấm sét nữa nhưng mà mình nhìn cái màu nó giống như là gồng bóng tối sấm sét vậy các bạn mình giết được con rồng và chúng ta nhấn chuột phải vào để chúng ta có thể lấy được những cái chẳng hạn như tim thịt hay là đầu rồng và xương rồng và những cái vảy rồng để chúng ta có thể chế được giáp ờ, đánh rồng các bạn và đây là tức tật mình bỏ thời gian khoảng 5 ngày chúng ta đánh gồng và lấy được một số đồ của con gồng các bạn nhưng mà chủ yếu mình tìm quả trứng mà tìm hoài cũng không thấy luôn á và đồng thời mình cũng đánh một đến hai con gọi là khủng đầu một mắt nữa các bạn để chúng ta kiếm được một số kinh nghiệm luôn sẵn tiện mà trên đường mà đánh luôn và sau khi mình đánh những con rồng không thì mình có phát hiện ở dưới hang động thì nó có một con rồng rồng này giống như rồng chúa vậy các bạn mình thấy nó rất là bự luôn thì sau khi mình đánh con rồng ra thì nó lại rơi ra được một quả trứng các bạn ui quá thật là tuyệt vời luôn các bạn ơi còn cái khoảng thời gian khi mình uh, trên đường về á, thì mình cũng lấy thêm một ít thịt nữa để chúng ta có thể chế tạo được thức ăn của rồng. Tại do cái khoảng thời gian đó thì mình có để rồng ở nhà và đồng thời mình đốt lửa lên để cho nó sinh thành gọi là từ con uh, rồng á các bạn nó ra cái trứng rồng. Thì không biết tại sao nữa nhưng mà cái trứng rồng này thì toàn là cho mình một cái trứng rồng lửa bạn. Rồng ma gọi là rồng sấm sát nó lại cho một trứng rồng lửa. Chả hiểu sao giống như rồng lai vậy á. và cái bản món này được nâng cấp lên trời ơi cái anh già lưng than này gọi là đỉnh thực sự luôn cưỡi voi luôn các bạn gọi là ngà voi luôn á thực sự nhìn ngầu vái biều nhưng mà tiếc thay thì uh, cho em xin uh, con voi nhé thì mình bỏ ra khoảng 2 ngày nữa để chúng ta có thể kiếm được những thức ăn của con rồng và mình có chế tạo một cái bộ giáp kim cương cho con rồng các bạn hơi bị đỉnh luôn á nhìn con gồng lửa chả nhận ra gồng lửa luôn gồng gì á gồng kim cương hết ta đó mình cho nó ăn ba cục xong thì bắt đầu mình cho nó bay thôi thể động đầu tiên rồi là trận đường bay của con rồng của mình các bạn mà chả hiểu sao mới bay lại gặp con rồng nó đánh các bạn thì sao mà chịu thua rồi đúng không xuống luôn quất luôn ai ngờ quất con phát còn rồng kia chính ngắt các bạn thì tại do mình nghĩ là chắc con rồng kia đã chiến đấu biết bao nhiêu rồi đó các bạn nên đâm ra là máu cũng còn khá là ít đó. Và kỳ này khi mình giết rồng xong thì mình không lấy xương như là một số đồ của nó nữa Thì chủ yếu là mình lấy máu rồng các bạn để chúng ta có thể chế được ờ, bộ giáp ờ, từ ờ, máu rồng ra nhé Và đồng thời mình chế tạo thêm một số đồ gọi là thu phục rồng các bạn Mình có cái cái ngà voi giống như kiểu ngà voi á Mình thu phục rồng cái một phát một mà Nó chui vô chổng nó ngủ luôn Sau này mình có thuận tiện đem nó đi tới đi lui dễ hơn nữa các bạn và cái khoảng thời gian đó thì bắt đầu mình đi đào thêm một ít cát nữa mình bỏ ra khoảng ờ, một ngày các bạn để chúng ta đào gần một cái gương cát luôn á thì mình bắt đầu mình về nhà thì mình chế tạo TNT để chúng ta qua lấy những cái uh, cái uh, bụng nether các bạn để chúng ta chế tạo được uh, bộ giáp nether nha và đây là cũng tức tật về khoảng thời gian mà mình cho nổ tất cả TNT của mình để chúng ta kiếm được những cái mảnh vỡ cổ đại nha sau khi mình cho nổ hết tất cả đống TNT của mình thì sau khi mình về lại cánh cổng các bạn thì trở ngại cái là ngay cái cánh cổng mà chúng ta trở về á thì có khá là nhiều quái vật nào là slam chích nhờn gọi là những một số con quá trời luôn các bạn có những cái con bắn được những cái con gì ra để nó nó nổ tùm lum tùm la á game ốc buộc phải đánh ra và đồng thời khi mình nổ hết đóng TNT của mình cũng được 35 cái netherite các bạn thì mình chia phân chia ra thì được khoảng tầm 8 mảnh thì để chế tạo được thì chẳng hạn như ờ, giáp kiếm rồi cúp này kia cũng khá là ok đó thì sau khi mình đi về xong thì mình có lại chỗ cái mà lúc đầu mình cho con rồng nó phun lửa thì chúng ta nhận được 5 năm cái quặng các bạn thì cái mặt quặng này từ gọi là máu của rồng các bạn khá là tuyệt vời đúng không ạ và vâng, mình bỏ một ít thời gian ra để chúng ta chế tạo cái màn này và nung những cái à, mảnh à, netherite các bạn thì mình nung xong bắt đầu mình bỏ vào cái bàn rèn để chúng ta ép những cây kiếm và cúp của chúng ta và một số à, giáp của chúng ta luôn và đồng thời chúng ta đã có hành tụ của Netherite và full bộ giáp Netherite mình đi đánh một ít con rồng nữa các bạn và chúng ta thu về là 32 bình máu của những con rồng các bạn thì sau khi mình về mình bỏ vô và mình cho con rồng nó phun lửa tiếp để chúng ta có những cái mảnh của những cái quặng của con rồng nó phun lửa các bạn thì ờ, đồng thời khoảng thời gian đó thì mình cho các bạn xem luôn là cái bãi chiến trường của con rồng nó như thế nào nha và đây là cái bãi tha ma của rồng thì mình đi xung quanh thì mình có tìm thấy được cái bãi tha ma này thì rồng nhỏ rồng con và rồng các loại nó đang đánh nhau tại đây luôn các bạn rất là ghê luôn đỉnh thực sự luôn và đồng thời mình kiểm tra rất là nhiều xác rồng luôn các bạn sau khi mình cho các bạn xem cái bãi tham ma của rồng nó chiến trường như thế nào thì bắt đầu mình qua địa ngục tiếp tục quay lại cái lâu đài để chúng ta kiếm một số cái đầu quy đờ các bạn để làm gì chúng ta phải xây một cái đèn hiệu để chúng ta có một cái đèn hiệu cho nó có hành tụ nha các bạn thì qua đây thì mình pha một số con xương để chúng ta có thể về để chế tạo một số cây kiếm của ờ, từ con rồng các bạn tại do khi mà đánh xương á xương ờ, mấy con ờ, quy đờ nó sẽ rớt ra những cái xương đen những cái xương đen đó chúng ta có thể chế độ chế tạo đồ từ con rồng luôn các bạn đỉnh thật sự luôn và đồng thời sau khoảng thời gian mình bên địa ngục mình có farm được bốn cái đầu quy đờ các bạn và một ít xương đen của con quy đờ luôn thì bắt đầu mình lấy thêm 12 cái uh, các linh hồn và chúng ta về nhà lấy được những cái mảnh từ những con rồng nó khè lửa ra để chúng ta có được cái mảnh uh, giống như là khoáng sản vậy đó các bạn nhưng mà cái này không phải khoáng sản nha đây là <laughs> những cái uh, từ đúc tu luyện từ những cái máu rồng á thì chúng ta lấy đó và chế tạo bộ giáp và cây kiếm của chúng ta luôn hơi bị đỉnh luôn á và bắt đầu mình enchant lên luôn các bạn và hiện tại mình đang đào một cái nơi để chúng ta có thể đặt con Wither ra và đồng thời chúng ta đánh những con Wither này để chúng ta có một cái gọi là sao đi ngục các bạn thì con mod cũ của chúng ta nếu mà có sao địa ngục á thì mình sẽ đào được cái hammer đúng không nhưng mà mod này không có cái hammer nào cả nên đâm ra là khi mà có sao địa ngục thì mình làm cái đàn hiệu đầu tiên nha anh em thì sau khi mình giết được nó rồi thì mình bắt đầu về nhà mình bắt đầu mình chế tạo cái đàn hiệu và làm sáu cái block sắt à, nhầm các bạn chín block sắt nha rồi chúng ta đặt ra và đặt cái đèn hiệu lên trên và chúng ta bỏ cục sắt vào là lấy cái chạy nhanh nha không lấy gì hết lấy chạy nhanh thôi nhá sau khi mình có chạy nhanh rồi thì mình bỏ thêm một ít thời gian ra để chúng ta farm một ít mắt ender các bạn tại do hiện tại mình cũng ờ, đến ờ, cái khoảng thời gian ngày 90 mấy rồi thì chúng ta cũng bỏ một ít thời gian ra để farm một ít mắt ender chúng ta qua bên cánh cổng rồng để đánh ờ, so tài với con rồng như thế nào nhé và cuối cùng mình farm xong thì khoảng à, một ngày thì mình chúng ta được khoảng 24 à, mắt Ender các bạn Thì mình lấy bột que quỷ lửa mình ghép lại những con mắt à, Ender quỷ lửa mình đặt ra vào đầu để cho nó hướng dẫn mình tới cái cổng Ender đã cánh cổng cuối cùng đó là cánh cổng The End đó các bạn trong cái khoảng thời gian mình đi gọi là qua cái tìm cái cánh cổng rồng của bạn nhưng mà mình hơi bị chọc giận ba con rồng các bạn <laughs> gồng ba nguyên tố hay gì đó, như kiểu ba anh em á mình khi mình bay ngang qua là ba con nó dí mình cái khoảng thời gian luôn á là mình trốn rồi trốn vui trốn nhủi mình lặn xuống biển này kia mới trốn được những con rồng này luôn á thực sự rất là mệt mỏi thì sau khi mình trốn nó xong rồi thì thật sự luôn mình không dám sử dụng con rồng ở thế giới bên đây nhiều luôn các bạn tại do hiện tại là rồng nó spam ra khá là nhiều luôn các bạn nên ra mình cưỡi rồng bay trên trời là thế nào cũng gặp những con rồng mà nên làm ra mình đi bộ mình chèo thuyền luôn cho nó nhanh các bạn ơi <laughs> khá là khổ đó anh em thông cảm nha đó năm ra thì ờ, mình cuối cùng cũng ra đến cái cánh cổng rồng rồi thì cánh cổng này nó nằm ngay biển luôn các bạn thì mình phải lặn xuống để mình đi xuống thực sự là đối với một cái hàng ngáo ngơ mù đường như mình thì kiếm ra cái cánh cổng để qua gồng ender thì cứ là khó luôn em em tìm khoảng một ngày chúng ta mới tìm được cái chỗ này luôn các bạn kiểu nó như cái mê cung ở trong á rất là mệt luôn thì mình đặt những con mắt thì bắt đầu chiến con rồng thôi chứ làm gì nữa đúng không rồi sau cái khoảng thời gian mà gọi là mình đánh gồng rất là miệt mài luôn các bạn thì mình đánh con gồng nó cũng đã chết ngắt rồi thì ờ, nó rớt ra rất là nhiều kinh nghiệm luôn và nó cho mình một cái trứng rồng mình lấy cái trứng rồng luôn và thu gom những cái kinh nghiệm được khoảng cấp 60 mấy luôn các bạn quá đã luôn tha hồ mà ép kinh nghiệm luôn và đồng thời mình qua cái khe nước đó thì đập vào mắt mình không phải là những cái hòn đảo uh, trống trơn các bạn thì ở đây giống như một kiểu là một cái thế giới mới gì đó mình thấy cứ toàn cây cỏ và khung cảnh toàn là Enderman không mà nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn mình chả hiểu con mod này như thế nào nhưng mình thấy là khá là đỉnh thực sự luôn á tìm có tìm đòi xung quanh thì chủ yếu là mình thấy à, đa số là nó có một cái bệ gì đó thì cái này giống như kiểu hiến tế gì đó mình cũng không biết rõ nữa các bạn các bạn nào biết rõ về con mod này các bạn chỉ mình nha thì con mod này hiện tại là đa số mình chỉ tìm hiểu đến tới đây thôi nên đâm ra các bạn thông cảm giúp mình nha thì mình đi xung quanh để cho các bạn ngắm khung cảnh rồi là cuối uh, cái map thôi và sau khi mình đi xung quanh cái map rồi thì chúng ta cũng nên kết thúc con map này thôi và một con mod là, là biết kiếp liền dòng và dột thêm là mod uh, những con thú động vật uh, thời nguyên thủy này kia rất là đẹp luôn đúng không các bạn nếu các bạn nào thấy hay thì hãy cho mình xin một nút like và một nút chia sẻ và đừng quên một cái nút comment để cho mình biết ý kiến và bình luận các bạn gọi là video này như thế nào nha cảm ơn các bạn đã ủng hộ video này còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha goodbye